Hello, chào mừng anh em đến với video ờ, nhận định sơ kèo trận đấu sớm giữa AC Milan và Sassuolo diễn ra vào lúc 18h30 ờ, ngày 29 tháng 1 trong ờ, khuôn khổ vòng 20 giải đấu Serie A tại kênh Cao Tiến Sơ Kèo. Trước khi đến với, với trận đấu này, anh em hãy để lại một like cũng như một lượt đăng ký theo dõi kênh để nhận được thông báo sớm nhất khi có video mới từ kênh Cao Tiến Sơ Kèo.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 AC Milan đang xếp ở vị trí thứ hai với 38 điểm sau 19 vòng đấu. À, xếp ngay sau đó lần lượt là Lazio, Inter Milan, Roma và Atalanta với khoảng cách chỉ từ 1 à, đến 3 điểm cách biệt. Và AC Milan vừa mới nhận à, thất bại nặng nề kể từ à, đầu mùa khi bị Lazio vùa dập với tỷ số 4-0. Thất bại này khiến cho nhà đương kim vô địch bị đội đầu bảng Napoli bỏ xa tới 12 điểm cách biệt. Điều đó có nghĩa là AC Milan có thể bị à, đánh bật khỏi top 4 ngay ở vòng đấu 20 này nếu à, đội chủ nhà xảy chân trước à, Sassuolo. Không lúc nào hết, giữ lại 3 điểm là mệnh lệnh bắt buộc phải hoàn thành với thầy trò Pioli. Hiện tại thì AC Milan đang có phong độ khá tệ khi chỉ có được hai trận thắng, hai trận hòa và phải nhận đến 6 thất bại ở 10 trận đấu gần nhất trên, trên mọi đấu trường. Riêng ở Serie A thì AC Milan thi đấu không đến nổi tệ, đội bóng này có được hai chiến thắng, hai trận hòa và một trận thua ở 5 vòng đấu gần nhất. Còn đội khách uh, Sassuolo đang xếp ở vị trí thứ 17 với 17 điểm có được sau 19 vòng đấu. Đội bóng này cũng đang trải qua chuỗi trận khá tệ hại ở mùa giải năm nay. Sau 10 trận đấu gần nhất trên mọi đấu trường, Sassuolo chỉ có được uh, đúng một chiến thắng 3-2 trước uh, Marseille trong trận đấu giao hữu, còn lại phải nhận đến 7 thất bại và 2 trận hòa. Xét về tổng thể thì cả hai đội bước vào trận đấu này với một phong độ không được tốt cho lắm nhưng uh, xét về lịch sử đối đầu thì uh, lợi thế lại bất ngờ nghiêng về phía uh, Sassuolo với hai chiến thắng, một trận hòa và một thất bại ở bốn trận đối đầu gần nhất. Về uh, tỷ số bàn thắng thì cặp đấu này gặp nhau thường diễn ra với thế trận rất là cởi mở. Điển hình như 5 trên 6 trận đối đầu gần đây, hai đội kết thúc uh, đều có từ 3 bàn thắng trở lên và trong 5 trận đấu này AC Milan đều là đội mở tỷ số trước Sassuolo. Đến với đội hình ra sân dự kiến AC Milan ra sân với sơ đồ là 4231 với tiền đạo mũi nhọn là Oliver Giroud và trong trận đấu này huấn luyện viên Piolo sẽ không có được sự phục vụ của các cầu thủ như uh, Myran, Florenzi hay là Baro Torre cũng như là Ibrahimovic do chưa bình phục chấn thương. Còn bên phía đội khách ra sân với sơ đồ quen thuộc là 4-3-3. Sassuolo cũng sẽ vắng mặt đi uh, Under Consilin uh, ờ, cũng như là Pinamonti vì cả hai cầu thủ này vẫn uh, chưa bình phục chấn thương. Và đến với tỷ lệ kèo của trận đấu này, đội chủ nhà AC Milan chấp đổi khách với mức chấp là 1.25 và mức tài xỉu của trận đấu này là 3 hòa. Với mã kèo này thì anh em nên vào đội chủ nhà AC Milan chấp 1.25 cả trận vì hiện tại ấy, trên bảng xếp hạng top 4 của Serie A đang diễn ra rất là căng thẳng nên ờ, không có lý do gì mà để cho đội chủ nhà AC Milan phải sảy chân trước một đội bóng mà không biết đến mùi chiến thắng trong 6 trận gần nhất tại Serie A như là Sassuolo. Và mình dự đoán trận đấu này sẽ kết thúc với chiến thắng dành cho AC Milan